huyền thoại Tronvisor cổ mấy thời gian bí mật ở Vatican. Vatican từ lâu đã trở thành nơi bắt nguồn của những bí ẩn, từ văn khố bí mật cho đến sự tồn tại của người ngoài hành tinh hay sự biến mất ly kỳ của Emanuela Orlando, con gái một nhân viên của giáo hoàng vào năm 1983. Tuy nhiên, khi nói về bí mật của Vatican, chúng ta không thể không nhắc đến huyền thoại Ron Weiser của mấy thời gian từng gây chấn động thế giới. Đức cha Bellarino Ernetti, một tu sĩ dòng biển Đức và là nhà khoa học người Ý, được người dân hết sức kính trọng đã đứng ra tuyên bố rằng không những Ron Weiser là thực sự tồn tại mà cũng mấy còn ghi lại những sự kiện hết sức quan trọng trong Thánh Kinh. Vậy rốt cuộc thì Weiser đã quan sát được những sự kiện gì trong Thánh Kinh mà khiến cả thế giới ngày ấy phải một phen chấn động như vậy? Quý vị và các bạn thân mến, Mặc dù đã gần 50 năm sau những chấn động về Weiser nhưng những câu chuyện xoay quanh cổ máy thời gian huyền thoại của thế giới vẫn luôn được mọi người quan tâm câu chuyện bắt đầu vào đầu những năm 1960 khi linh mục Vatican François Brun gặp đức cha Pellerino Annetti trên một chuyến đi thuyền qua kênh Grand Canal của Venice. Cha Brun sau đó đã ghi lại nội dung cuộc gặp của hai người trong cuốn sách Bí ẩn mới của Vatican năm 2002 cuốn sách cho biết khi gặp nhau bởi vì cả hai đều rất thông thạo về lịch sử của các ngôn ngữ cổ đại nên họ đã có một cuộc trò chuyện rất hăng say. Khi đang nói về việc giải thích thánh thư thì cha Anetti đột nhiên gợi ý rằng có một cỗ máy có thể dễ dàng trả lời tất cả các câu hỏi của họ. Huyền thoại Ron Visor bởi vì cha Brun bối rối không biết cổ máy nào có thể trả lời được tất cả các câu hỏi của họ về thánh thư nên đã tiếp tục hỏi. Cha thì nói rằng đó là Ron Mục đích của cổ máy là cho phép con người quan sát những bí mật lớn nhất trong thánh kinh, qua đó cung cấp bằng chứng cho thấy chúng có thật cha Anetti cho biết vào đầu những năm 1950, ông và một nhóm 12 nhà khoa học nổi tiếng đã cùng nhau tìm kiếm và khám phá quá khứ. Một trong số các nhà khoa học đó có nhà khoa học Fermi, người đoạt giải Nobel vật lý năm 1938 và Von Braun, cựu sĩ quan Đức Quốc xã từng làm việc tại NASA. Theo cha ở Nepti. Donnerweiser có một số anten, trong đó có ba cái được làm bằng kim loại bí ẩn để thu sóng âm thanh và các bước sóng ánh sáng trên toàn bộ quang phổ tương ứng của chúng một công cụ định vị trên thiết bị được cho là để điều chỉnh theo thời gian cụ thể mà người ta muốn xem trong đó có một màn hình hiển thị và một thiết bị khác để ghi lại các quang cảnh mà nó nhìn thấy Do đó, Donovisor giống như một cỗ máy xuyên thời không về quá khứ hơn là tương lai. Cha Anetti cho biết nó hoạt động giống như một chiếc TV thu được những tiếng vọng từ khoảng thời gian của quá khứ trôi nổi trong không gian và ông tuyên bố đã nhìn thấy một số điều đáng kinh ngạc. Vậy thì rốt cuộc đức cha Anetti đã thấy những sự kiện gì thông qua cỗ máy Donovisor? tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Cha Anetti kể lại việc mình đã được nghe bài phát biểu của Marcus Tullius Cicero trước Viện Nguyên Lão La Mã vào năm 63 trước công nguyên. Cử chỉ của ông, ngữ điệu của ông, Anetti lấp lửng, họ đã thực sự rất mạnh mẽ, thật là tuyệt vời. Anetti đưa ra những tuyên bố khác ngày càng táo bạo hơn Chẳng hạn như ông đã quan sát thấy sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Tất cả các sự kiện từ khi thành lập đế quốc La Mã cho đến khi Sodom và Gomorrah bị hủy diệt cha Anetti tuyên bố rằng ông và nhóm các nhà khoa học của mình đã thấy được một số sự kiện quan trọng nhất được ghi lại trong Thánh Kinh cha Aneti nói với linh mục Run rằng họ đã tháo rời chiếc máy sau giai đoạn thử nghiệm vì lo sợ nó có thể tiết lộ bất cứ điều gì đã xảy ra trong quá khứ, kể cả bí mật quốc gia một số nguồn tin cũng cho rằng nhóm của cha Aneti quyết định tự nguyện tháo dỡ thiết bị vì với khả năng có thể điều chỉnh những sự việc trong quá khứ mà rơi vào tay kẻ xấu thì nó có thể tạo ra chế độ độc tài đáng sợ nhất chưa từng thấy trên thế giới. Điều thú vị là cha Aneti còn khẳng định rằng Cổ mấy thời gian được cất giấu trong thành Vatican và ông đã thề sẽ giữ bí mật tất cả mọi thứ liên quan đến nó. Cho nên, cha brun chính là người đầu tiên được ông tiết lộ về sự tồn tại của Ronald Đến ngày 2 tháng 5 năm 1972, một ứng phẩm của Ý có tên là Chuyển phát nhanh chủ nhật đã giới thiệu về phát minh của cha ở Ne Thị với tiêu đề một cỗ máy ghi lại những hình ảnh của quá khứ cuối cùng đã được phát minh. Bài báo đã đưa ra những tuyên bố gây sốc của cha ở Ne Tị. Tạp chí đã xuất bản một bức ảnh được cho là của Ron Weiser mà cha ở Ne Tị cho rằng đã chụp được cảnh người La Mã đang đóng đinh Chúa Giêsu. Bài báo cũng cho biết ở Ne Tỳ đã chứng kiến buổi tối cuối cùng và giữ một bức ảnh về sự kiện quan trọng trong Thánh Kinh để làm kỷ niệm. Ngoài ra, cũng nhờ có Ronnevisor, cha Onetti có thể soạn thảo lại bản gốc tác phẩm Testi đã bị mất của nhà thơ La Mã Ennio Quinto năm 169 trước công nguyên, vốn chỉ còn lại những đoạn nhỏ của vở kịch. Vì vậy, cha Anetti đã chép lại toàn bộ buổi biểu diễn như một bằng chứng về sự tồn tại của Ronderweiser. Điều kỳ lạ là một số nhà phê bình lại cho rằng các đoạn văn bản được thiết bị phát thảo lại của Taitestis có chứa các từ trong ngôn ngữ Latin chưa từng tồn tại ở thời điểm Taesti được tạo ra cùng với đó là văn tự gốc của hai bản văn tự do Chúa Giêsu viết được trao cho Môse trên núi Sinai. Cha ở Neti còn thấy được những bậc vua chúa quyền quý như Napoleon, nhà triết học La Mã Cicero cùng nhiều sự kiện quan trọng khác. Sau khi chuyển phát nhanh chủ nhật được công bố, Bronnerweiser đã thu hút nhiều sự quan tâm, ngạc nhiên và tranh cãi. Vài tháng sau, một tạp chí khác của Ý đã nhận được một bức cảnh chụp khuôn mặt của Chúa Giêsu trên bản khắc gỗ trong một nhà thờ ở vùng Umbria. Ngoài việc bị đảo ngược, bức cảnh gần như giống hệt bức cảnh xuất hiện ở chuyển phát nhanh Chủ nhật một nhà điêu khắc người Tây Ban Nha đã thực hiện tác phẩm khắc gỗ vào năm 1931 dựa trên tầm nhìn của một nữ tu sĩ. Tuy nhiên, theo cha Brun, đức cha ở Aneti cho biết sở dĩ tác phẩm điêu khắc này giống với bức ảnh Ronnevisor là vì nữ tu ấy đã nhìn thấy cảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh thực sự giống như ông đã nhìn thấy vậy và một điều đáng ngờ đã xảy ra vào năm 1988 khi Vatican ban hành một nghị định cảnh báo rằng bất cứ ai sử dụng công cụ có đặc điểm như vậy đều sẽ bị trút phép thông công, nghĩa là bị khai trừ khỏi tổ chức giáo hội. Điều này đã đặt ra một dấu chấm hỏi lớn rằng nếu Coronavisor không có thật thì tại sao Vatican lại ban hành một nghị định nghiêm trọng đến như vậy? Kết quả là những năm sau đó tin tức về cổ máy Coronavisor đã bắt đầu lắng xuống tranh cãi xoay quanh Ronald tưởng chừng như đã kết thúc ngay khi đó thì một biến cố khác lại tiếp tục xảy đến. Lá thư cuối cùng của cha ở Netty, Vatican đã cấm tiết lộ về Ronald Trước khi cha ở Anetti qua đời vào tháng 4 năm 1994, ông đã viết một lá thư khẳng định rằng thiết bị này là thật. Thậm chí cảnh Chúa Giêsu trên thập tự giá với khuôn mặt buồn bã đang nhìn về phía bầu trời cũng đều là thật, hoàn toàn không phải trò lừa bịp như nhiều người vẫn nghĩ. Thêm rằng giáo hoàng Pius 12 cấm chúng tôi tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về thiết bị này vì cỗ máy rất nguy hiểm, nó có thể kiềm hãm sự tự do của con người. Nhưng có lẽ là cảnh báo của Vatican từ năm 1988 vẫn còn hiệu lực theo một cách nào đó chấp nỗ lực từ cha ở Na Thị, những tuyên bố của ông về cỗ máy thời gian Ronnevisor lại tiếp tục bị công kích. Năm 1996, tạp chí Paracelsus đã công bố những chỉ trích gay gắt về tuyên bố của đức cha ở Na Thị. Bài báo đặt câu hỏi tại sao Na Tỳ không công bố hướng dẫn chi tiết về cách chế tạo thiết bị để hợp pháp hóa tuyên bố trong đó còn nói rằng một người vô danh cho biết cha Bellerino Benetti thú nhận đã bị đặt toàn bộ câu chuyện trước khi ông qua đời. Mặc dù điều này tới nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi gay gắt. Về tranh cãi trên, cha Brun phát biểu bất kỳ lời thú nhận nào của Đức cha ở Neti đều là sai và bị chính quyền nhà thờ ép buộc. Sau đó, cùng với sự ra đi của Von Braun, Phơ Mỹ, cha ở Neti và cha Brun, Runnervisor đã trở thành một bí mật hấp dẫn chưa có lời giải. Tóm lại, mặc dù không thể tìm được chứng cứ xác thực về sự tồn tại của Runnervisor, nhưng với những nỗ lực của hai vị linh mục đáng kính Cha Neti và Brun thế giới đã may mắn được biết đến cổ máy thời gian huyền thoại đầy bí ẩn của Vatican. Còn bạn, bạn có nghĩ rằng Runnervisor là thực sự tồn tại hay không? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé! Đừng quên nhấn đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để được thông báo khi có video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.